học ngay thôi Ok đầu tiên mọi người sẽ đặt tay như thế này nha Sau đó là mình dòng tay qua bên phải và nắm lại Và dòng tay bên trái nắm lại như vậy luôn Rồi phần hông của mình sẽ đánh qua đánh lại giống như là mình theo trend tiktok vậy đó Cái phần hông đánh cứ vậy thôi nha Ok bên phải trước Rồi 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 4 thì nhớ là lúc mà nắm 4 thì cái hông của mình vẫn qua bên trái nha 5, 6, 7, 5, 8 là mình sẽ qua bên phải ok ha rồi sau đó mình sẽ đặt qua một và hai ok một và hai rồi đếm lại nha hai đi một hai ba bốn năm sáu bảy tám một và hai sau đó mọi người sẽ đặt tay lên ba và bốn 3 và 4 hài đi 3 và 4 rồi sau đó mọi người sẽ đạt qua 5 6 phần hông của mình 5 6 5 6 rồi bước chân bên phải quay trở về 7 e f phần đầu của mình sẽ là gật gật 7 e f sau đó mình sẽ đặt qua 1 và 2 e 3 và vố e khúc này hơi dễ một chút xíu nha cho nên là mọi người phải thuộc thì kỹ nè một và hai ba và bốn ok phần tay của